bắc trắng hoa ban giá lạnh tràn vây rét ngọt ngào tiếng hát ngân nga vang bóng đôi câu hò ai phút cao say lòng người nơi dốc núi cao có rừng hoa thơm có ruộng bậc thang ngát hương mùa vàng cây bác yêu thương điêu xòe hoa em muốn điêu khen xuân gọi anh về tây bắc cùng em chợ tình quê em đó chốn hẹn hò giao duyên đến đây cùng em nắm tay ta hát chung điệu nhạc hoa ban nở nước đôi đến lối nhỏ nhà em đôi thông xanh hy vọng tây bắc gửi về xinh em tỏ nắng rư rư đại ngàn nụ cười em duyên dáng ơi theo tây bắc em gọi mời yêu quê em tây bắc trắng hoa bàn giá lạnh tràn vây rét ngọt ngào cao có rừng hoa thơm có ruộng bậc thang ngát hương mùa vàng tây bắc yêu thương điêu xe hoa em ôi điêu khen xuân gọi anh về tây bắc cùng em chợ tình quê chung biểu nhạc hò bên nở lớn đôi đến lối nhỏ nhà em đôi thông xanh hy vọng cây bắc cười về told xinh em tỏa nắng giữa rừng đại ngàn nụ